Chào tất cả anh em nhé Hôm nay à, tôi muốn giới thiệu anh em về một cái cách lắc hột tài xỉu hoàn toàn không tang đó chính là sử dụng cái bộ hột bay để chơi à, tài xỉu bịp nói về hột bay thì anh em đã biết đúng không hột bay như nào có thể mình lắc từ tài qua xỉu hoặc là từ xỉu về tài hoặc là giữ tài giữ xỉu được đấy gọi là hột bay chứ không phải là giống như là à, hột bay gọi là và bay lung tung cả giống như cái ông ông xe container ấy ông mới đâm chết bao nhiêu người ấy chết 20 20 à, à, cái tai nạn với lại 20 người thì cũng giống như trong một cái bộ bàn cờ thôi thì anh em à, biết đấy đúng không nói chung là cái này tôi nói hơi miên man một chút nó liên quan đến vấn đề là chính trị xã hội và bây giờ liên quan đến thực tế đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày trong bàn cờ trong cái bộ cờ vua ấy, thì con xe nó chiếm một vai trò rất quan trọng bởi vì sao con xe ấy, là nó có thể là nó đi dọc được đi ngang được nó không rích rắc nói chung là đi rất à, thẳng đó là cái yếu tố quan trọng thế cũng giống như là cái khi mình chơi tài xỉu thôi lắc tài xỉu cũng thế thôi bây giờ người lắc cái cũng rất quan trọng và bộ hột nó là điều thứ hai rồi cái cách lắp của nhà cái và cái bộ hột này nó phải liên quan nhau thì tiện đây tôi giới thiệu với anh em cái bộ hột tài xỉu bay để chơi tài xỉu bịp cách lắc của hột thì nó rất đơn giản thôi chúng ta có thể lắc từ xỉu qua tài hoặc là đưa tài về xỉu như thế này chẳng hạn đang xỉu à, chúng ta sẽ đưa về tài này. đó từ 441 đúng không bây giờ đưa về 346 này hoặc là tư tài này chúng ta có thể đưa về xỉu đó thành một hai sáu hoặc là xỉu lại về tài này đó bốn bốn sáu nhá bây giờ là qua xỉu nhé đó một hai ba <clears throat> đây là một cách chơi tài xỉu rất là đơn giản rất là hiệu quả à, khi mình chơi ấy, mình chúng có thể điều chỉnh à, từ tài qua xỉu hoặc từ xỉu về tài vậy hoặc là chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu này. Đó, giữ xỉu như thế nhé hoặc thêm một cái xỉu nữa này đó một hai ba bây giờ nó phản một cái sang một cái tài bây giờ chúng ta lại giữ tài nhé đó ba bốn năm anh em nhé giữ thêm cái tài nữa này hai bốn năm anh em nhé này và bây giờ chúng ta uh, qua xỉu này một bốn năm này ở ờ, giữa thêm cái xỉu nữa này một hai ba này xỉu nữa này một một hai này xỉu nữa này một hai bốn này Đó. đây là một cách lắc tài xỉu chơi tài xỉu rất là hiệu quả hoàn toàn không tang nó vẫn là xỉu này đó, vẫn là xỉu anh em nhé cứ xỉu một hai ba hoài không không không không nhảy rồi giữ được 3 đến 5 chén nó vẫn là xỉu tiếp tục là xỉu này vượt qua tài nó hột vẫn còn quay anh em hột vẫn còn quay tròn nhé tải nữa này đó sau sáu hai tải nữa này ba bốn sáu thêm cái tài nữa này. đó 644 này hột vẫn đang quay anh em nhé <clears throat> đây là chơi tài xỉu rất đơn giản rất hiệu quả chứ nói chung là cái kỹ thuật lắc của người ờ, làm cái ấy, và cái bộ hột này là nó hai cái yếu tố ấy nó là quan trọng nhất bởi sao cái cấu tạo bộ hột nhẹ hơn hột bình thường nó giống như là một người uh, ờ, lắc uh, ờ, có thể là mình lái từ tài qua xỉu hoặc là lái từ xỉu về tài giống như chúng ta lái xe này thôi rất là đơn giản nhưng mà mỗi khi mình lái như thế mình đưa như thế thì nó phải cái tay của mình phải điều chỉnh cho nó sao đi đúng cái cái cái chiều của bộ hột đó tài nữa đây đó, bão bằng bốn anh em nhé rất là đơn giản rất là hiệu quả đây là một cách chơi hai tài xỉu hoàn toàn mới và không tang anh em nào có nhu cầu thì tìm hiểu hoặc là biết muốn biết thêm về cái bộ hột này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nha 0931 031 44 0941 031 444 và 0942 031 444 Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái clip này anh em vào xem nhớ đăng ký kênh thì biết những sản phẩm mới nhất và ủng hộ chúng tôi chúc anh em có những à, cái buổi tham gia giao thông và lái xe thật sự là an toàn tránh gây tai nạn như cái à, tình trạng xe container vừa tông vào người ta vừa rồi cảm ơn tất cả anh em